Trong năm 2020, giải Bắc Cung King 3 được tiến hành bởi Hero Team và Mini World nhằm tìm ra vị vua Bắc Cung giỏi nhất. Giải đấu bắt đầu từ ngày 11 tháng 7 năm 2020 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020 được livestream tại Nemo TV 6002315. Ngoài các phần thưởng dành cho các tuyển thủ tham gia, Mini World còn tài trợ thêm có cho người xem livestream giải đấu. nhưng quà Mini World chưa bao giờ dễ đến thế. Vậy các bạn còn chân chơi gì nữa? Hãy đăng ký thông qua link bên dưới phần mô tả để có cơ hội tranh tài cùng các pro Bắc Cung nhé anh ngẩn ngơ cứ ngơ Đó chỉ là giấc mơ Có chắc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 Yeah Ve đi mọi người Ve đi ve đi Yeah Đúng rồi Phải che lên hiểu không Phải che phải vui lên hiểu không Đó ok Rồi hôm nay nữa bạn ơi Mấy bạn có để ý đằng sau lưng của mình có gì không Đây mấy bạn thấy đằng sau lưng của mình có gì không Xin giới thiệu với Sim và Sam Đằng sau lưng của chúng ta chính là ba bức tượng màu trắng Đó thấy không Nhìn đằng, đằng, đằng sau lưng nè Đây đây là ba bức tượng màu trắng Và hôm nay Sim với Sam biết bọn mình sẽ làm gì không Biết không Đừng nói tôi là Bill Bill nhân vật ngang Bill cái gì mà Bill Người ta đã xây sẵn cho mình cái tượng rồi Sam với Sim có biết cái trò mà người ta hay chơi ở ngoài cái hội chợ Người ta hay gọi là tô tô tô tô tượng á biết không Biết trò tô tượng không à, <laughs> <laughs> Biết không Đúng rồi có có có có có cái bạn nào đã hay ra ngoài cái cái gì người gọi là gì Cái hội chợ các bạn Mấy cái hội chợ á nó có mấy cái trò là tô tượng các bạn Có nghĩa là người ta sẽ cho chúng ta những cái bức tượng á Sau chúng ta sẽ tô màu lên á Có có bạn nào đã chơi trò chưa Bạn nào đã chơi rồi thì nhớ bình luận để cho mình biết nha Đó trò lúc nhỏ Phong rất là thích chơi luôn các bạn ơi Đó thì hôm nay nè mình với sim và sam bọn mình sẽ cùng nhau chơi trò tô tượng nha anh em đó bạn thấy không ba bức tượng khổng lồ sau lưng không đúng rồi mấy bạn coi nè đằng sau lưng có ba bức tượng siêu to khổng lồ luôn hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau à, tô tượng nha bạn <laughs> đó, ok thì trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè một share nè và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình cũng đừng quên hãy qua bên kênh youtube của sammy simmy cùng với các thành viên của hero team đăng ký hội cho mọi người nha anh em ok còn bây giờ thì không nói nhiều nữa chúng ta bắt đầu gọi là chơi trò tô ưu tượng thế nào anh em ơi Đó ok nẹt bộ rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò tô tượng nha Nhưng mà cái này nó không phải đơn giản là chỉ là cầm cây súng xong bắn bắn tô tô tô đâu Mà chúng ta cần phải tô có có, có chủ đề Sim với Sam hiểu không? Hiểu không? Bọn mình phải tô có, có có chịu có có chủ đề hiểu không? Có nghĩa là ở đây nè, đây, ở chỗ này nè tôi có chuẩn bị một cái máy Và trong cái máy này nó có những cái con vật và nhiệm vụ chúng ta là bấm cái nút này và nó hiện lên con vật nào thì chúng ta sẽ phải tô tượng hình con nhật con nhân vật đó Ok, ngầu Ok, rồi, để Đó. tôi bấm trước nha, tôi bấm trước nha Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bấm trước nha các bạn Hy vọng mình sẽ ra con gì đó ngầu ngầu xíu để cho mình dễ, mình dễ tô Tôi okay. nghi ngờ ra con heo lắm á Tôi đang nghi con heo gì mà con heo Trời ơi, tôi sẽ không bao giờ ra con heo, tôi thề Không bao heo, giờ ra heo, con heo Heo, heo, heo Tôi sẽ không bao giờ ra con heo, tôi thề Không bao heo, giờ ra heo, con heo Heo, heo, heo Yeah, ơi, yeah Cái gì vậy trời Sao tự nhiên ủa mấy bạn ơi hình như mình đang bị bị bị ngải heo nó hành hay sao bạn ơi chơi game cũng bị cũng bị gặp con heo nữa trời ơi trời ở ngoài đời ăn riết cũng mập như heo luôn rồi bạn ơi trời ơi tức quá mà thấy chưa tôi nói đúng không Đó, con heo đáng ghét này cua đi con heo đáng ghét ok à, lo mà làm đúng ngang rồi, rồi biết rồi bạn ơi ok bạn ơi vậy là bây giờ mình sẽ là người gọi là tô uh, hình người heo nha anh em đó <laughs> tô tượng người heo ok rồi không sao ủa sao tôi nghe người heo sao nghe giống tôi quá ta ôi cậy đi cậy đi phong phong cần người heo đó thì không để tôi Đó, nè tào lao tào lao rồi ok, bây giờ là tôi uh, chọn cái bức tượng ở ở, ở giữa nha. Ở, ở cái bức tượng không, ở giữa là của tôi. Tôi tôi tôi ở giữa, tôi ở giữa. Không, tôi xí rồi, tôi xí ở giữa rồi, ờ, bà không được rồi. xí của tôi. Ok. Ê, Ê à, Phong bây giờ tôi cho ông cách này dễ hơn là dị dẫn thẳng sao? Mày biết sao không Sao Bây giờ ông biêu người heo đúng không Ờ à, tôi biêu người heo Thì tha sao không bây giờ ông biêu ông đi ông cũng dùng heo mà ông biêu ông đi Tôi bắn bà chết đâu ý, ý bà là gì Ý bà là tôi giống heo đúng không Đồ vô duyên các ờ. bạn ơi Các bạn ơi Sammy lúc nào cũng chọc mình kêu mình giống heo hết Trong khi mình thấy mình rất là đẹp trai chứ mình cứ giống heo đâu đúng không bạn Cứ kêu mình giống heo bực bội gì đâu luôn á Ok rồi bây giờ thôi, bây giờ mình sẽ ờ, gọi là tô con con người heo nha bạn. Ok. Thì trước tiên á thì mình sẽ vào đây nè, mình lấy cho mình cái trứng. Ok cái trứng đây. Đây cái trứng này. Sau đó thì mình sẽ chọn màu hồng, màu hồng đi, màu này đi cho nó đẹp nè. Được không ta? Ôi màu này đậm không ta? Hình như màu này nó hơi đậm rồi, màu khác đi. Đây, màu hồng này được nè bạn. Đó, mình sẽ sử dụng cái màu hồng này, sau đó là mình chọi vô người con heo nha. Đó, chọi vô để tô hết cái người con này thành màu hồng luôn bạn ơi. Ok, thì cái này à, mình thấy là sẽ hơi mất thời gian chút xíu cho nên mình sẽ tô nhanh nha. One vâng, hour later Ê ê Sim ơi Sim làm gì vậy Sim ơi, cái trò này là chúng ta là phải tô nha Chứ không được xây nha Sim đã phạm luật, phạm luật, Không được Không không không không không được xây Không được xây Sao Đâu để coi coi À cái mầm cây các bạn ơi Simmy gọi là xây cái gì cũng phải có cái mầm cây trên đầu hết thôi cãi đi bạn ơi coi như là mình gọi là mình cho cho cho cho simi gọi là được được được xây lần này đi tại vì simi có một cái à, có một cái đặc điểm đó chính là xây bất cứ con con gì cũng phải có cái mầm cây ở ở ở trên đầu kỵ ta sẽ lúc nào cũng xây mầm cây trên đầu ta kỵ nha thôi cãi đi cãi đi ok mình à, tiếp tục gọi là mình à, tô màu cho con heo của mình đây ok bạn ơi mình tô thêm cái cái cái phần đầu nữa là xong rồi các bạn ơi rồi ok cuối cùng thì mình cũng đã gọi là sơn xong toàn bộ người của con heo của mình rồi bạn thấy không đó con heo của mình bây giờ từ màu trắng nó biến thành màu hồng luôn các bạn ơi đó nhưng mà nó chưa có mắt mũi miệng hay gì hết bây giờ mình sẽ tô mắt mũi miệng cho nó nè đầu tiên sẽ là con mắt thì mình sẽ chọn màu đen nha ok mình chọn màu đen nè à, con mắt của nó mình sẽ tô thế nào ta à đúng rồi bạn ơi mình mới có một cái ý này con heo thì thường thường nhìn nó rất là bựa cho nên là mình sẽ tô cho nó thật là bựa luôn nha anh em đó mình sẽ cho nó một cái con mắt uh, to tròn y hệt như con nhân vật trong minecraft của mình luôn bạn ơi đó con mắt to to tròn tròn nha ok mình sẽ tô như thế này nè đó tròn do luôn bạn ơi đôi mắt tròn do luôn bạn ơi người ta gọi đây là đôi đôi mắt bồ câu tròn do đó bạn ok sau đó mình sẽ chọn màu đen nè đó sau đó mình sẽ chấm ở trên đây một chấm rồi chấm dưới đây một chấm mấy bạn ơi đó thấy không đây người ta gọi là đôi mắt lé đó bạn à không nhầm nhầm lộn cái này người ta gọi là đôi mắt gọi là à, thiên thần bạn thấy không <laughs> một con nhìn lên trên con nhìn xuống dưới đó nhìn giống thiên thần đó bạn <laughs> ok rồi <laughs> bây giờ mình sẽ chỉnh tiếp nha mình sẽ cho nó cái mũi nè thì cái mũi mình sẽ chọn cái màu ở đậm đậm xíu mình sẽ chọn màu này đi ờ, màu này hình như nó không giống cái mũi lắm màu này nó hơi đỏ nó hơi đỏ nhìn giống con con heo nó bị chảy chảy chảy chảy chảy máu mũi các bạn cho nên không không được không được mình sẽ đổi màu khác ok màu này mình nghĩ hợp hơn nè rồi mình sẽ tô xuống dưới đây thế này Tô qua đây Đó một cái mũi cho nó nha bạn Một cái mũi thật là to Đó ok Rồi sau đó mình sẽ lấy hai dấu chấm nè Mình chấm ở đây Đó thấy không Như vậy là chúng ta đã xong được con heo nữa bạn ơi Đó thấy không một con heo với mũi rất là to nè với lại cái hai đôi mắt tròn xoe thiên thần các bạn ơi nhìn rất là cute luôn rồi ok à mà khoan hình như đôi mắt này nhìn nó lé lé nhìn cũng tội nữa quá thôi khỏi đi <laughs> nhìn thấy nó lé lé mình thấy mệt quá trên thôi mình sẽ vẽ cho nó ở chấm ở hai hai chấm giữa vậy đi đó đó thấy không nhìn như vậy thì nó đẹp hơn bạn ơi nhìn vậy thì nó dễ thương hơn đó nhìn rất là dễ thương luôn nha ok tiếp theo nữa là cái miệng mình sẽ vẽ nó cái miệng nha thì cái miệng mình sẽ chọn à, màu đỏ đi nhìn cho nó giống như là nó đang tô son các bạn ơi đó nhìn cho nó giống như là nó đang tô son các bạn hiểu không đó màu đỏ ok trời ơi cực kỳ xịn luôn đó thấy không một bé heo với khuôn mặt rất là đáng yêu môi thì còn tô tô son nữa nhìn rất là cute luôn ok hey tiếp theo mình nên vẽ thêm cái gì ở trên người nữa đây ta À đúng rồi, mình có một ý tưởng nè bạn ơi Đây, mình sẽ vẽ ước mơ của mình nha bạn Đây, mình sẽ vẽ ước một cái ước mơ của mình bấy lâu nay mà mình vẫn chưa thực hiện được bạn ơi mình sẽ vẽ xong thì mấy mấy mấy bạn sẽ biết mình ước mơ cái gì nha đây đầu tiên mình sẽ vẽ xuống như thế này nè đó vẽ xuống dưới đây như thế này quẻ quẻ vẽ vẽ của ai thế này đó ok mình sẽ cho bạn biết ước mơ của mình là gì nha bạn mình sẽ vẽ cho bạn xem ước ước mơ của mình là gì nè rồi sau đó chọn một cái màu uh, gọi là lợt hơn chấm ở đây chấm chấm ở đây chấm bên đây cũng chấm vài chấm luôn đó ok rồi xong mấy bạn à, có đoán ra được ước mơ của của của của mình là gì chưa đây xin hiểu bạn đây chính là bé heo sáu muối bạn ơi đó <laughs> bé heo sáu muối nha bạn bạn thấy ghê chưa đó bé heo có đến tận 6 muối luôn bạn ơi đó cực kỳ xịn luôn nha một muối nè hai muối ba muối bốn muối năm muối sáu muối luôn đó thấy không đây chính là ước mơ của mình đó bạn ơi mình ước mơ mình được 6 muối nhưng mà riết rồi chưa bao giờ mình được 6 muối hết bạn ơi có lẽ mình sẽ cố gắng nhiều hơn để được được được sáu muối bạn ạ à. ok rồi tiếp theo nữa mình sẽ vẽ cho bé heo của mình thiếu thiếu gì nữa không ta à, cái người thì có được 6 muối nè à, còn bên dưới mình nghĩ rằng mình sẽ vẽ cho bé heo một cái quần các bạn ơi Đúng rồi, vẽ bé heo cái quần đi Mình sẽ chọn màu màu đỏ nè Đó, bình thường gọi là Superman à, thường hay à, mặc một cái quần à, xịp màu màu màu đỏ Cho nên mình sẽ vẽ cho con bé heo của mình Một cái quần màu đỏ để cho nó làm Superman luôn mày ơi Đó, hợp lý không? Hợp lý vãi nồi, ok Đó, <laughs> thấy không? Superman bé heo <laughs> Ok bạn ơi Mình đã vẽ xong con heo của mình rồi xin giới thiệu các bạn Ôi ơi, siêu nhân heo <laughs> Đây chính là Superman bé heo các bạn ơi Đó, bạn thấy xịn chưa sáu muối, mặt cực kỳ đẹp trai Và có thêm cái quần xịp màu đỏ Đó, đây chính là bé heo Superman Xịn chưa Trời ơi, hai con con nhân vật của bà làm sao mà đẹp bằng con Superman heo của tôi được Ok, rồi bây giờ chúng ta cùng nhau xem qua mọi người nha Đầu tiên sẽ là mèo Simmy Ok, để coi Ôi, Simmy, Simmy ờ, vẽ gì đây luôn á Trời ơi, trời Ồ, oh, đây chính là bé gà đó bạn ơi Ồ, oh, bé, bé, bé, bé gà có một cái mầm cây ở, ở, ở trên đầu của bạn ơi Đó nói chung thì nhìn à, cũng cute cũng đáng yêu đó nó có hai cái má hồng hồng nè nhìn rất là dễ thương luôn nhưng mà sim tô vậy ờ mấy sim không cần tô màu thì ông sim chỉ cần thêm màu thôi ai à, mệt cái từ mình thì thì cứ cãi đi để cho mấy mấy mấy mấy bạn fan chấm điểm hiểu không ừ. ok rồi tiếp theo nữa sẽ là sammy sammy thì sammy đang vẽ một con gấu trúc ủa mà sao tôi nhìn cái con con gấu trúc này tôi không thấy con mắt của nó đâu hết thì sao mắt nè ông thấy ông long lanh không lanh long lanh ảnh đại dương vô thì vô hàng mắt nè trời ơi tôi không tôi không thấy được mắt của nó đâu luôn tôi tưởng nó đang đeo kính chứ tôi tưởng tôi tưởng trời nó đang đeo đeo kính chứ trời ơi trời ok à, <laughs> còn đây là mấy cái tay và mấy cái chân của nó à mình hiểu rồi bạn à. ơi con gấu trúc này nó đi tắm trắng nhưng nó đây nó chỉ tắm có cái mình cái cái cái, cái, một mình cái cái cái mình nó thôi còn cái tay cái chân nó không tắm cho nên cái tay cái chân nó đang thui đó còn cái mình nó trắng hiểu không đó đi nó đi ông thấy nó gặp trắng. gì không ông thấy nó gặp gì không ngậm à, gì à, à. đó gặp ống tre ngậm ống tre nezuko gấu trúc nghe cô bạn ơi đó hợp lý <laughs> không con gấu trúc <laughs> còn con con gấu trúc đây đang ngậm cống tre bạn ơi người ta gọi cái này là ờ. cô gấu trúc đó thấy xịn không <laughs> ok rồi ở bên đây thì mình đang có gọi là một à, bé heo bạn ơi bé heo ba cô bé heo siêu nhân sáu muối bạn ơi đó thấy cực kỳ xịn không mình mình tự tin mình tự tin nói rằng bé heo của mình là đẹp nhất xịn nhất và mạnh mẽ nhất mày thấy không đó cực kỳ mạnh mẽ Còn luôn đỏ mà đúng không Nhìn đúng rồi đỏ, biết mạnh mẽ liền đó. mặc quần xịp đỏ là biết superman liền có sáu muối nè <laughs> rồi cái khuôn mặt cực kỳ đẹp trai luôn bé heo của mình có thể nói là xịn nhất <laughs> đẹp okay. trai trang phong luôn nha đó ừ <laughs> đẹp trai y hệt tôi luôn chứ còn gì nữa đúng không bạn đó ok thì ok bạn ơi rồi ok bạn ơi Thì trong ba bức tượng này nè Đầu tiên chính là gấu trúc Nezuko tiếp theo nữa là heo superman tiếp theo nữa là bé gà cute thì bạn thấy gọi là ba bức tượng này bức tượng nào là bức tượng đẹp nhất bựa nhất và xịn nhất thì bạn đừng quên là hãy bình luận lại cho mình biết nha nếu bạn thấy bức tượng của mình là đẹp nhất thì bạn hãy sạc hashtag phong cận tv nếu bạn thấy bức tượng của simmy là đẹp nhất thì bạn hãy sạc hashtag mèo simmy nhé bạn còn nếu bạn thấy gọi là bức tượng của sammy là đẹp nhất thì bạn hãy sạc hashtag